dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền bạn bè xa ngã yêu thương phơi phai cũng bởi tiền song có khi đục trong cũng giống như con người dù thật thế nhưng đâu chắc mai không giàu sang đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sao chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai thì ta nhớ để rồi một ngày mình đôi khác để có ai không qua nguy nan mới giàu sang vì có mấy ai sinh ra trong những gấm lụa là ta hãy thương đời ta có vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống ganh đua hơn thua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sao chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàng thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cứ chết trong cơn nguy nan ta là ai thì ta nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi mai sau tương lai từng bước lên cao cuộc sống ganh đua hơn thua giúp ta kiên cường hơn đừng trách công trời không cho ta may mắn ơn đời cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi mai sau tương lai từng bước sống gánh đua hơn thua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác trời sẽ thương bên ta xem như bạn nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ tình đời là thế thắng làm vua thua làm bần ai cần ai thương ai yêu ai giữa cái chờ đời dòng đời nhiều phen bao tô phong và ta đâu sợ chỉ sợ lòng người còn đang trắng bóng đôi đen bạn bè băng hữu mấy người bên ta vì tình tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu mồ sâu đến bao nhiêu lâu nay ta mới chôn được mình người ngày tháng ừ mấy ai giữ được mình lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói chờ đợi bắt mua nhau mà thôi lời danh giống như mây trên cao ai cũng mơ chạm vào rồi khi tính giấc đau ngắm sự đời em như bạn Nghèo thì ngoảnh mặt rồi quay lưng đi làm ngơ Tình đời là thế thắng làm vua thua làm bần Ai cần ai thương ai yêu ai giữa cái chờ đời Dòng đời nhiều phen bao tô phong ba ta đâu sợ Chỉ sợ lòng người còn đang trắng bóng đôi đen Bạn bè băng hữu mấy người bên ta vì tình Hiện tại thân thế rồi cũng sẽ ước tính người ngày tháng ừ mấy ai giữ được mình lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói chờ đợi bắt mua nhau mà thôi lời danh giống như mây trên cao ai cũng mơ chạm vào rồi khi tính giấc tàu ngắm sự đời mới thôi được mình người ngày tháng ừ mấy ai giữ được mình lời yêu thương hôm qua xem như là mây khói chờ đợi bắt mua nhau mà thôi lời gian giống như mây trên cao ai cũng mơ chạm vào rồi khi tỉnh giấc đau ngắm anh em bền lâu còn tính toán hơn thua thì mình mất nhau bạn cũng đúng tôi không sai bạn chơi tốt tôi đáp lại luật nhân quả sẽ chẳng tha cho một ai bạn nói tôi sang giàu rồi quên mất anh em ngày nào đời của chúng ta chưa từng hề giống nhau bạn thì sống cho riêng mình còn tôi sống cho gia đình đường tôi bước nước mắt rơi ai nhìn thấy mình từ nghèo khó đi lên sang giàu thì ta phải biết quý đông tiền xương máu tôi đi lên bằng đôi tay của mình bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau một ngày nào đó khi ta không tiền người xem thường ta nhất chính là người thân khi ta trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi thì ta phải biết quý đông tiền xương máu tôi đi lên bằng đôi tay của mình bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau một ngày nào đó khi ta không tìm người xem thường ta nhất chính là người thân khi ta trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi